Mình là Thương, 29 tuổi Hôm nay hãy cùng ngồi xuống nghe mình tám À quên, nghe mình bật mí những bí quyết chi tiêu đỉnh của chóp Mà nhờ đó chỉ sau một thời gian ngắn Cuộc sống của bản thân mình và cả gia đình đã thăng hạng nhanh chóng uhm, Thanh xuân như một chén trà Lấy chồng, mua nhà, vẫn cứ thanh xuân sau thời gian chung tay tích cóp dành dụng, thì mình với anh xã đã sở hữu được một căn hộ nhỏ xinh ấm áp. Lúc đó hai đứa vừa vui vừa tự hào. Vậy nhưng nhìn quanh căn nhà cứ trống trải buồn tên May sao, mình chợt nhớ ra chiếc thẻ tín dụng Sacombank mới mở. Ngay và luôn, hai vợ chồng quyết định lên đầy tổ ấm với quyền lực mua hàng trả góp lãi suất 0% lên tới 24 tháng tại hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc của chiếc thẻ thần thánh. Amazing good job thẻ Sacombank. Chưa hết, xài thẻ tín dụng Sacombank để thanh toán ở bất kỳ đâu, mình đều được free lãi suất lên tới 55 ngày, gần 2 tháng để mình có thể chi tiêu những thứ cần thiết khác mà vẫn đủ thời gian xoay sở trả dần các khoản mượn ngân hàng. Còn mơ ước gì hơn? Hơn thế nữa, Mỗi khi dùng thẻ để thanh toán, chỉ cần 33 ngàn là đã tích lũy được một điểm khách hàng thân thiết để đổi voucher siêu thị, vé máy bay, nhận mã giảm giá ăn uống, nạp tiền điện thoại và nhiều quà tặng hấp dẫn khác không thể kể hết. Người chơi hệ mê ưu đãi, ghiền giảm giá, săn deal ngon như mình, thấy sao mà lấn lấn? Rồi một ngày đẹp trời nọ, mình ngơ ngác nhận được tin nóng, thẻ của mình được Sacombank nâng lên hạng cao cấp Platinum Cashback, thẻ hoàn tiền đỉnh cao. các tần tật các khoản chi tiêu thanh toán trong nhà, ngoài ngõ từ tiền điện, tiền nước cho đến mua hàng online, giải trí, ăn uống đều được hoàn tiền lên đến 5%, tối đa lên tới 7 triệu 200 ngàn đồng một năm đó nha dài dòng quá rồi Tóm lại, bí quyết sống vô tư, chẳng lo nghĩ Hạn chế nếp nhăn trên khuôn mặt của mình gói gọn trong chiếc thẻ phải người mê, chứ ai chê đầy đây Nên các bạn, ai có thể, xài liền Ai chưa có thì mở ngay, kiểu thấy người khác xài mà thèm đó nha Bạn có thể đăng ký thẻ tín dụng Sacombank trực tuyến Liên hệ chi nhánh phòng giao dịch Sacombank trên toàn quốc Hoặc gọi hotline một chín không không năm năm năm năm tám tám đều được nhé